và cả hai cái lời này đều được ghi lại ở trong cái ờ, đoạn cuối cùng của hai sách đó và sách đầu tiên của sách đoạn đầu tiên của sách công vụ thì ghi cũng ghi lại các hoàn lệnh tương tự như vậy là chúng ta thấy rằng là à, sách công vụ ấy, thì à, là sách ghi lại công vụ của các sứ đồ cùng với công vụ của đức thánh linh cộng tác với các sứ đồ để làm việc còn bốn sách đầu tiên là sách Matthew, ờ, sách Mát, sách Luca, sách Giăng được gọi là sách phúc âm tại sao lại gọi là sách phúc âm bởi vì trong bốn sách đó là sách uh, ghi lại các cái công việc và lời dạy dỗ trực tiếp của Chúa Giêsu cho nên được gọi là các sách phúc âm rồi chúng ta có cái cách sách thư tín như là sách từ sách Roma cho đến sách Jude rồi chúng ta có một cái sách thư tín cuối cùng được gọi là sách khải thị đó sách khải huyền đấy đấy là nói về cái sự mặc khải của Chúa về thế giới tương lai thì trong hai cái sách uh, là sách uh, Matthew đoạn 28 và sách uh, Mark là thứ 16 thì ghi lại cái mạng lệnh của Chúa là cho các môn đồ là hãy ra đi khắp nơi để giáo giảng phúc âm cho tất cả mọi người cái mạng đây là cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho tất cả các tín hữu thì hai cái nhóm ngày chủ nhật tuần trước chúng ta nghe sứ điệp của đại tớ Chúa chia sẻ về hội thánh Ephesus à, lúc đầu thì họ như thế nào họ rất là mạnh mẽ rất là sốt sắng ra đi khắp nơi và từ Ephesos đã lan tỏa ra Thyatira rồi một loạt các hội thánh khác. 30 năm sau khi Phaolô gặp gỡ các trưởng lão thì hội thánh đã mất đi cái tình yêu ban đầu. Tức là họ vẫn uh, tích cực trong công tác của hội thánh và làm nhiều việc nhưng mà có một cái là tình yêu ban đầu bị mất đi đó là tình yêu dành cho những linh hồn bị mất là họ mất đi được không còn không còn đam mê cho việc cứu người nữa và chỉ luẩn quẩn xung quanh hội thánh làm các công tác của hội thánh thôi à, rồi uh, khi mà họ luẩn quẩn xung quanh hội thánh như vậy đó thì được ờ, gây dựng được công thánh nhưng mà không làm cho những linh hồn hư mất được thêm vào trong hội thánh nên là ờ. lời của Chúa dùng giữ đầu răng để viết cái lời cảnh tỉnh cho công thánh Efeso là họ phải phục hồi lại cái tình yêu ban đầu cho những người hư mất đó nên đây là cái mạng lệnh mà Chúa cũng truyền cho các môn đồ và chúng ta cũng là những môn đồ của Chúa chúng ta cũng đều nhận được cái mạng lệnh này dù muốn hay không muốn thì chúng ta đều uh, có trách nhiệm về thực hiện đó có một điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ thấy rằng là nếu như những cái linh hồn hư mất là quan trọng đối với chúng ta thì chúng ta sẽ dành thời gian cho cái điều đấy có ai trong quý vị ờ, đến bữa mà không ăn không ăn thì chúng ta sẽ bị bụng nó đà đảo đà đảo mà không nghe nó nữa thì sao nó đánh nó quật mình cho nên là kiểu gì mình phải ăn vì và mình phải ăn mình mới có sức để tồn tại và sống và làm việc và ngoài cái việc là ăn uống là cái nhu cầu thiết yếu thì chúng ta còn ăn uống là một cái niềm vui những cái sở thích nữa đôi khi mình ờ, bụng mình no nhưng mình vẫn thích ăn những cái mà mình cảm thấy thích và mình có thể dành nhiều tiền để ăn cái mình thích nhưng mà đối với những linh hồn hư mất ấy, thì ờ, nó có phải là một cái gì không thể có không thể không có trong đời sống của chúng ta hay không nếu mà miếng ăn là cái mà không thể không có trong cuộc đời của một con người thì đối với người cơ đốc thì những linh hồn hư mất có phải là cái không thể không có trong cuộc đời của chúng ta hay không thì đây là cái mạng lệnh nên mỗi một uh, tháng trôi qua mỗi một năm trôi qua thì mình tự lượng giá lại xem là trong tháng qua trong năm qua mình đã làm chứng được cho bao nhiêu người về Chúa Giêsu chúng ta chưa nói đến cái việc là bao nhiêu người chúng ta nói đã tin Chúa và đi theo Chúa à, đấy là cái bước sau cái quan trọng nhất đó là bao nhiêu người mình gặp trong cuộc đời của mình ấy, là mình đã nói có một số người bảo tôi chả gặp ai cả ta gặp người quen cái cho nên chả làm chứng được các ai mà chúa ra lệnh cho chúng ta là gì có phải ngồi một chỗ để tội nhân tự tìm đến mình không trong sách Matthew lần đầu tiên Chúa sai hai môn đồ rồi lần thứ hai Chúa sai bảy với môn đồ Chúa có bảo các môn đồ các con cứ ngồi chờ người ta đến ta nhờ mình giúp đỡ không đi dạ. ra đi rồi Chúa Giêsu thì sao đi từ làng này đến làng khác Nên nếu mà mình cứ quanh quẩn xung quanh gia đình của mình này cũng quanh quẩn xung quanh các tín đồ trong hội thánh thì làm thế nào mà mình có thể hoàn thành được đại mạng lệnh của Chúa Điều đầu tiên là chúng ta phải ra đi trong sự cầu nguyện Gieo trong sự cầu nguyện Ra đi trong sự cầu nguyện Mình ngồi một chỗ nhưng mà mình bắt đầu cầu nguyện cho các dân tộc Cho các tỉnh, các thành Cầu nguyện cho những cái đất nước khác Mình gửi lời cầu nguyện đi trước và đến thời điểm thì mình đi đó. mình không đi thì mình tham gia bằng việc dâng hiến cho những người ra đi nhưng mà điều đấy không có nghĩa là mình không mình được miễn trừ ra khỏi việc ra đi chúng ta ít nhất ra đi trong cái phạm vi mà mình có thể ra đi có thể vươn tới được hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn cho em chúng ta cách các cái bước để chúng ta có thể uh, giúp đỡ cho chúng ta trong công tác lao động. Vâng. phúc âm cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là chuẩn bị trong sự cầu nguyện cái này rất là quan trọng khi chúng ta chuẩn bị trong sự cầu nguyện ấy, thì ờ, cầu nguyện đủ chúng sẽ làm chúng ta có hiểu cái hoạt động ở trong thế giới linh không? trong cái thế giới linh thì không bị giới hạn bởi không gian và thời gian chúng ta đang ngồi ở đây nhưng mình có thể cầu nguyện cho một người ở bên kia bàn cầu chúng ta có thể ngồi ở thời điểm này nhưng cầu nguyện cho 5 năm 10 năm nữa như là đang thực sự xảy ra ở trong hiện tại trong thế giới linh thì nó không bị giới hạn bởi không gian và thời gian khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho một người nào đó thậm chí người đấy chưa được sinh ra và ờ, quý vị nghĩ là chỉ cầu nguyện được cho người sinh ra còn nguyện cả cho người chưa được sinh ra thì như là đã đang tồn tại ở trong hiện tại rồi bởi vì trong cái thế giới linh ấy, nó không bị giới hạn về không gian và thời gian chỉ có thế giới vật chất thì bị giới hạn về không gian và thời gian thôi nên khi chúng ta đến một thành phố và chúng ta cầu nguyện cho một thành phố thì chúng ta bao trùm cái thành phố đấy cái cộng đồng dân cư đấy cái nhóm dân tộc đấy cả hiện tại lẫn tương lai thế khi chúng ta cầu nguyện đấy không phải chỉ là cầu nguyện cho hiện tại cho những người đang sống đâu mà cầu nguyện cho cả những người sẽ sinh ra cái khái niệm sẽ đấy là khái niệm dành cho thế giới vật chất nhưng trong thế giới linh thì nó đã tồn tại rồi những người mà sẽ sinh ra đấy thì trong thế giới linh đã tồn tại rồi nên khi chúng ta cầu nguyện ấy, là chúng ta gieo cái hạt giống vào trong những con người mà chúng ta đang cầu nguyện những con người đang có và những con người sẽ có quý vị có biết rằng là nhiều người trong chúng ta ở đây được tin Chúa là do nhiều lời cầu nguyện của những con người mà mình không biết mặt trên không? trước khi quý vị tin Chúa, biết đến Chúa Giêsu là đã có một người ít nhất một người nào đó đã cầu nguyện cho thành phố, trong đó có mình ở trong đấy. Và ngày nay mình đến với Chúa, đến với đấy cho cái sự cầu nguyện chuẩn bị trong sự cầu nguyện là điều rất là quan trọng một trong những cái à, cụm từ mà chúng ta sử dụng ở trong giới cơ đốc đó là cày giới trong cái thánh ấy chú ý tôi nói rằng người trồng người tưới để có người cày đúng không ạ cày sới cái cày sới là làm cho đất đai nó tơi ra để cho khi hạt giống gieo vào thì nó có thể lớn lên được cầu nguyện chính là cày sới đất đai để làm cho công nhân có thể mềm lòng để trở về có những con người chúng ta phải cầu nguyện cho họ mấy chục năm có những con người thì chỉ cần cầu nguyện cho họ hai ba năm có những con người cầu nguyện thời gian rất ngắn họ họ đến với Chúa chúng ta không quyết định được việc đó Chúa quyết định việc đó nhưng việc của chúng ta là cầu nguyện cầu nguyện và cầu nguyện ngày xưa có người hỏi tôi là thế sao ờ, mục sư đi phục vụ chúa mà bố mẹ lại không tin ai thay đổi được lòng người thì có chúa đâu mình chỉ có thể thay đổi được lòng mình chứ mình không thể thay đổi được lòng của người khác cho nên là có một số người hỏi những câu hỏi rất ngớ ngẩn thực ta hỏi những câu hỏi đấy là hỏi xoáy hỏi say ý người ta là thế ông theo chú ông giảng đạo rồi ông thuyết phục người nhà của ông tin đi trước đi trước khi thuyết phục người khác đấy là những người đấy là những người cơ đốc chứ không phải là những người ngoại đạo nhé cái việc của chúng ta là gì vâng lời chúa và làm việc mình cần phải làm thay đổi làm người chỉ có chúa mới có thể thay đổi được Khi thánh nói sao người chồng kẻ tưới đều không ra chi. chúa mới làm cho lớn lên khi mình gieo lời cầu nguyện mình gieo lời làm chứng đấy là mình đang tổng và mình khi mình tiếp tục cầu nguyện thì chính Chúa sẽ làm cho cái hạt giống đấy nó được nảy nở trong tấm lòng của mình nghe nên cầu nguyện rất là quan trọng cầu nguyện nó sẽ phá vỡ đi các cái đồn lũy xây đắp ở trong tấm lòng của một con người có những người bạn tôi cầu nguyện hơn ba năm từ ngày tôi tin Chúa cho đến bây giờ vẫn người đấy vẫn những người đấy vẫn chưa tin nhưng mà bây giờ mình vẫn cứ cầu nguyện thỉnh thoảng mình quên Chúa lại nhắc cho mình Chúa còn nhắc cả trong giấc mơ nữa Chúa đọc cho tên để mà cầu nhớ và cầu nguyện có nghĩa rằng là những lời mình đã gieo trong những năm tháng qua không vô ích đâu tôi nói là sắp đến thời điểm có thời điểm của nó khi nào không biết chúng ta biết cái khái niệm trong kinh thánh thời gian đối với Chúa nó không theo thời gian của con người 2000 năm trước được gọi là thời kỳ sau rốt đến bây giờ vẫn gọi là thời kỳ sau rốt 2000 năm trước mà các sứ đồ đã gọi là ngày của Chúa gần rồi là đến bây giờ hai nghìn năm sau Chúa vẫn chưa trở lại cái này khái niệm thời gian đối với Chúa với khác với, với chúng ta nên có khi chúng ta cầu nguyện cho một người nào đó mất nhiều thời gian mất nhiều thời gian có khi trước lúc tắt hơi người ta mới mở lòng ra đón Chúa chúng ta không quyết định được sự thay đổi trong lòng của con người nhưng mình có thể quyết định được mình sẽ gieo bao nhiêu lời cầu nguyện và phúc lời của người đó đây mấy năm là có một nhóm Malaysia đến à, Việt Nam tôi dẫn đoàn đi đến giờ tan tầm họ chọn chọn mắt vào số người đâu mà đông như kiến mình ở bên đấy cả ta nhìn thấy nhiều người như ở Việt Nam trong người đâu đông như kiến xe máy nhiều chứ mà người cũng đông đi, đi bộ cũng nhiều đi xe máy nhiều mình nhìn thấy nhiều xe mình nhìn thấy nhiều người mình nghĩ cái gì những người kinh doanh thì nghĩ tới những cơ hội à bán sản phẩm bán được nhiều tiền những người mà làm môi trường nghĩ khi xe máy nhiều này ô nhiễm môi trường dễ gây ung thư còn Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân đông nhìn thấy nhiều người thì ngày nói sao mùa gặt thật chúng xong còn gặt thì đi cho nhìn thấy những con người đông đúc đông cái cùng luôn người ở Việt Nam chúng ta một triệu dân sống ở trên một cái đất nước nhỏ như thế này nhưng rất hay quý vị ạ một triệu dân mà sống trên đất nước nhỏ thì mình vươn tới một triệu dân càng dễ dàng thế một triệu dân Việt Nam mà sống ở đất nước nhà thì mình đi không cũng mệt tiền trả tiền vé máy bay để mình đi truyền giáo không cũng mệt một triệu dân sống ở một đất nước nhỏ này thì chúng ta càng dễ dàng để ra đi thì cũng khó càng hơn mình chỉ cần ra ngoài đầu ngõ là nhìn thấy người khi mình nhìn thấy người thì điều đầu tiên mình có thể làm đó là gieo lời tôi đi đến ngã ba ngã tư tôi nhìn những người đi đi lại lại là tôi đã gieo lại cầu nguyện con không biết họ là ai nhưng mà cầu nguyện cho họ được có cơ hội với đức chúa đi đến một khu dân cư mới và dám đặt câu hỏi chúa ở đây có hội thánh và đây có người làm theo chúa à, nếu mà vai theo chúa dân danh chúa con chúc phước cho cái cộng đồng của những người cơ đốc và con cầu nguyện cho những cái người à, mà chưa biết đến chúa thì họ sẽ mở lòng ra để đón chúa cái lời cầu nguyện tưởng chừng như là không có những điều gì nhưng cực kỳ quyền năng anh chị em chúng ta gieo trong lời cầu nguyện trước điều thứ hai đó là chúng ta xin sự chỉ dẫn từ nơi Chúa công vụ là 8 câu 26 đến câu số 27 chúng ta cùng xem câu này Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng hãy chờ đợi đi qua phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza đường ấy vắng vẻ. Rồi chờ dậy và đi kia có một hoạn quan Ethiopia làm quan hầu của Kandak nữ vương nước Ethiopia coi sóc hết cả kho tàng vàng đã đến thành Jerusalem để thờ quý vị thấy không thiên sứ chỉ cho Philip người cần gặp để làm chứng lời chỉ dẫn có chi tiết không ạ đi về phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza chỉ dẫn đầu tiên sau khi mà Philip vâng theo lời của Chúa ông đi đến con đường đó thì ông nhìn thấy một cái ê, uh, uh, người chạy xe ngựa hướng đúng về cái thành cá già đó và sau đó thì ông lại nhận một sự chỉ dẫn tiếp đuổi theo xe ngựa quý vị thấy người có thể đuổi được ngựa không ạ mà cái xe ngựa là mấy con ngựa nó kết hợp với nhau thì nó chạy nhanh lắm tốc độ của nó phải tăng lên rất nhiều lần so với một con ngựa bình thường mà Philip đuổi được kịp xe ngựa như vậy là là sức của Chúa chứ còn của con người thì không thể nào mà diễn ra được như như vậy và cuối cùng thì sao ông nhìn thấy hoạn quan Ethiopia đang đọc tin thánh ông này là người châu Phi đến tận Jerusalem nhưng mà ông cao có niềm tin về Đức Giê-hô-va nhưng mà chưa biết gì về Chúa Giêsu hết và sau đó từ chỗ đó từ cái chỗ đấy ông Philip hỏi thế ông có đang, ông có hiểu những gì ông đọc không không thế tôi giải thích cho ông và sau đó thì ông tin Chúa và làm lễ bắt tem ngay ở giữa hoang mạc này. Quý vị có thấy sự chỉ dẫn của Chúa không ạ? Có thiên sứ của Chúa đến phán cùng với quý vị. Thế thì trong số họ hàng của chúng ta, trong số những người làng xóm của chúng ta, trong số những người bạn học của chúng ta, trong số những người đồng nghiệp của chúng ta, ai là người mà Chúa đang làm việc trong tấm lòng của họ, họ đã sẵn sàng cho phúc âm. Ai biết ạ? À? chưa biết mà chúng ta là đầy tớ của Chúa để ra đi giao giảng phương thì Ngài có chỉ cho chúng ta không? Có, Ngài chỉ cho chúng ta Ngài sẽ chỉ cho chúng ta đây là một cái sự hướng dẫn rất là quan trọng khi chúng ta muốn chinh phục những linh hồn hư mất về với Chúa hãy cầu nguyện cho sự chỉ dẫn trực tiếp cụ thể đi đến đâu gặp ai trước tiên tất nhiên là tinh thần là phải sẵn sàng đó thì Chúa chỉ tinh thần mà chưa sẵn sàng là Chúa chỉ để con cử điện hậu con trái biết cái đường đấy là đường nào nhìn thấy chúa bảo chạy theo xe ngựa chèn như kia chạy sao được thế thì làm sao mà chúa chỉ chúa chỉ cho những người vâng lời sẵn sàng vâng lời vừa vâng, nghe lời tín hiệu của chúa cái là amen này chúng ta xem trường hợp thứ hai trong công cụ đoạn 16 của số 9 ban đêm Phaolô thấy sự hiện thấy có một người Macedon đứng trước mặt mình ngài xin rằng hãy qua xứ Macedon và cứu giúp chúng tôi Phaolô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin mừng ở đó Phaolô dự định ban đầu là đi đâu đi cõi Asi đang trên đường đi cõi Asi thì ban đêm thì có có giấc mơ là có một người Macedon đến để xin nhờ giúp à sau đó ông mới biết là à thế thì Chúa đang sai phái ông ấy đến Macedon chứ không phải là Asni và sau đó ông đến Macedon trước khi Macedon được chinh phục bởi vì Chúa thì lúc đấy có Asi sẽ chinh phục sau quý vị thấy Chúa chỉ rất rõ không ạ nơi cần phải đến mặc dù đầu của Phaolô thì nghĩ rằng phải đến Asi ông nhìn thấy những cái cơ hội ở đó mà nhưng mà cái nhận biết của trí với cái nhận biết của linh là khác nhau đôi khi những cái kinh nghiệm của chúng ta nghĩ rằng như này sẽ được như này sẽ được nhưng mà thực ra Chúa biết được lòng con người Chúa biết được từng địa hình từng khu vực đặc điểm của từng khu vực và nhóm dân và Chúa chọn lựa Macedon trước Asi điều này không có nghĩa rằng là Chúa chối bỏ Asi người dân ở đấy nhưng mà Chúa ưu tiên để cứu người Macedon vì người Macedon đã mở lòng ra để đón Chúa trước người Asi cho nên chúng ta có thể cầu nguyện là Chúa xin Chúa chỉ cho con một cách chi tiết con sẽ đi đâu đây con sẽ gặp ai đây và khi nào con đi Chúa đều chỉ chúng ta cách rất chi tiết anh chị em khi tôi nhận được uh, mạng lệnh của Chúa đi mở mang các hội thánh vào 2020 ấy, thì sau đó thì là đại dịch thì không đi truyền giáo được và sau đó thì đến uh, à, ngày 10 tháng 12 năm 2021 thì tôi có một cái giấc mơ trong giấc mơ này là liên quan tới một cô gái người dân tộc thiểu số và tôi thức dậy tôi tự hỏi hay là nơi đầu tiên mình sẽ đến là người dân tộc thiểu số và Chúa sẽ bắt đầu với một người nữ chứ không phải người nam mấy vùng dân tộc phía Bắc nhưng sau đó thì không phải anh chị em biết không tất cả mọi cái xảy ra đúng như giấc mơ Chúa của chúng ta cực kỳ chi tiết rất chi tiết thời điểm địa điểm cụ thể con người Chúa đều chỉ cho ta khi chúng ta có lòng muốn tìm cầu khi chúng ta có lòng muốn tìm cầu chúng sẽ chỉ cho chúng ta quý vị nhìn thấy một đám à, một nhóm người thì nói một nhóm người đông đúc đứng quý vị muốn đến tiến tiến đến để để làm chứng mới làm chúng ta, biết nói ai biết ai nghe rồi để cộng đấy lạy chúa xin chỉ cho con người nào sẽ là người mà con cần phải tiếp cận đầu tiên có đôi khi chúng ta bị bị in trí bởi này, mình nói là người ta phải tin thì mình mới nói quý vị có biết không ạ à? có đôi khi đó và đôi khi ấy, thì chỉ là xây dựng mối quan hệ thôi bước đầu tiên chỉ là xây dựng mối quan hệ có khi một hai năm sau rồi người ta mới tin mà tâm trí của chúng ta là cứ nói người ta phải tin thì mình mới nói mà ta không tin thì mình bảo là chắc là sai người đấy chắc là chúa chỉ sai vào à, tháng 4 năm 2022 năm ngoái khi mà có một đoàn đi cầu nguyện ở Hải Dương đi cầu nguyện Hải Dương thì khi đi cầu nguyện đang hội thờ của Chúa tự nhiên tôi nhắc tôi đừng quên Hà Nội tôi nói là đừng quên Hà Nội và sau đó tôi quyết định đi Hà Nội và rồi mọi tháng cái Hà Nội đã được hình thành chúng ta có thấy Chúa chúng ta kỳ diệu nghe chưa mình không biết lòng người Chúa biết lòng người mình không biết địa điểm chúa biết địa điểm nên à, việc đầu tiên là chúng ta cầu nguyện chuẩn bị việc thứ hai là cầu nguyện xin sự chỉ dẫn chi tiết từ người chúa chỉ dẫn chi tiết anh chị em ấy. thì rất chi tiết chi tiết anh chị em tập cái thói quen này thì chúa sẽ chỉ cho anh em rất nhiều rất nhiều thứ luôn chứ không phải chỉ nếu mà một người nào mà tập cái thói quen thuộc linh ấy xin chúa chỉ dẫn con chi tiết từng tí một chúa sẽ chỉ dẫn từng tí một cho anh chị em chúa còn chỉ cho anh chị biết người này có vấn đề gì người kia có vấn đề gì ta cầu nguyện ai chưa thứ hai bước thứ ba đó là sau khi mình đã cầu nguyện sau khi chúa đã chỉ cho mình rồi thì việc của mình là gì mở miệng công vụ là 8 có 30 có 31 chúng ta cùng xem Philip chạy đến nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì thì làm gì? Thì nghĩ rằng hay nói rằng đã cầu nguyện rồi đã vâng theo ý Chúa rồi gặp người rồi bây giờ mở miệng ra nói gần nhiều người không được nghe phúc âm vì miệng của chúng ta cứ ngậm lại và nhiều người bảo tủ ngại lắm nói cái gì thì nói nói với chú ngại lắm nhớ đâu người ta không tin người ta lại mắng tôi Chúa Giêsu có đảm bảo chúng ta rằng khi mình nói phúc âm là tất cả mọi người đều lắng nghe đâu Chúa Giêsu có đảm bảo rằng là khi mình nói phúc âm là tất cả mọi người đều mua quà tặng mình Ông nói hay thế Từ bé giờ tôi chưa bao giờ nghe lén rồi mà mình khoảng 60 tuổi yeah. nhưng mà có chỗ mình đi mình nói là chúa giêsu rồi các bạn cái cầm miệng chữ nhỏ nhưng có những người sau khi người ta tin chúa người ta mới làm chứng lại là sao Ồ ngày trước là có nhiều người nói với tôi tôi khó chịu lắm tôi nghe của chúa thì tôi muốn đấm vào miệng này nhưng mà làm sao cũng mà tôi lại tin chúa anh chị em hiểu không đây là tất cả những lời chúng ta nói là chúng ta đang gieo hạt giống của Chúa vào trong lòng của người nghe khi người ta chưa tin nhưng hạt giống đã được gieo rồi một khi lời đã được nói người ta đã nghe mang quỷ nó cướp đi mà không mình gieo tiếp và trước khi mình nói mình cầu nguyện hạt giống con gieo vào ma quỷ không thể cướp đi được lúc đấy là, là tà linh ở trong người ta có thể phản nó thể phản ứng rất là mạnh mẽ nhưng mình sẽ cầu nguyện trong lại đó nhưng mà cầu nguyện khéo khéo léo đứng trước mặt người ta cái chân thanh chuỗi su ma quỷ vui già rồi đấm thẳng mặt <laughs> đó là cái sự khôn ngoan đơn giản nhất mà chúng ta biết mình biết được cái thế giới tà linh đứng đằng sau cái sự chống đối của con người nhưng người ta không nhận thức được điều đó ông hiểu lời mình đọc đó chăng hoàn quan trả lời rằng nếu chẳng ai dạy cho tôi thì nào tôi hiểu được người bèn mời Philip lên xe ngồi kể bên quý vị hãy nhớ lời của hoàn quan nói để có lòng thương xót và linh hồn cứu không ai nói cho tôi làm sao tôi hiểu được một ngày nào đó quý vị nghĩ quý vị có mặt trên thiên đàng à? những người ở dưới địa ngục là hàng xóm quý vị những người ở dưới địa ngục là người họ hàng những người dưới địa ngục là bạn bè quý vị sẽ ngửa mặt lên và rủa xả quý vị thì tại sao không nói để Chúa cho tôi khi tôi còn sống chết rồi mất cơ hội không còn cơ hội nữa nên là ngày hôm nay chúng ban cho mình kinh nghiệm nói được nói quý vị tưởng là những người truyền đạo những mục sư những linh mục là chuyên nghiệp là không không phải đối diện với cái ngại ngùng à là con người thì quý vị cũng ngại hùng lắm mỗi khi nói về chúa là tim đập chân run người ta chưa làm gì mà tim đã đập rồi đó là cái cảm xúc bình thường của mọi người nhưng mình vượt qua được cái điều đó bởi tình yêu đối với những linh hồn mất hư mất và sức mạnh từ thầy chúa thì mình sẽ nói được mình muốn không ai phiền hà đến mình mình không muốn rằng là mình nói về chúa để người ta à, phản ứng tiêu cực đối với mình thì rất khó có thể đi theo Chúa và làm theo lời Chúa. Chúng ta là môn đồ, môn đồ phải sản sinh ra môn đồ. Anh chị em. Chúa Giêsu nói ta sai các ngươi đi để các ngươi kết quả là trái thường đạo luôn mà. Chúng ta là môn đồ phải sản sinh ra môn đồ. Một trong những quan niệm sai ấy, của nhiều người ấy, đó là mình làm chứng cho người ta tin Chúa mà mình không chăm sóc được người ta thì người ta lại còn tồi tệ hơn lúc đấy là một cái quan niệm rất sai trái chỗ nào trong kinh thánh bảo chúng ta điều đấy kinh thánh dạy chúng ta rằng người chồng kẻ tưới mình là người chồng chúa dùng người khác tưới đâu có phải là mình cứ là người chồng mà mình phải là người tưới một số người nghĩ rằng là mình làm chứng về chúa cho người ta người ta tin được không chăm sóc được người ta thì người ta lại trở lại con đường cũ để tồi tệ hơn đó là việc của họ với chúa việc của mình là vâng lời Chúa đã mình đã vâng lời Chúa đâu mà mình lo thay cho cái việc của người khác Chúa dùng nhiều người trong vương quốc của Ngài mà Công vụ có sứ đồ là đoạn có ba tư chúng ta cùng đọc câu bình thánh này chung với nhau. Peter bèn mở miệng chúng ta cùng chúng ta tia rơ đèn mở miệng nói rằng quả thật ta biết đức chúa trời chẳng hề định nể ai tia rơ đèn làm gì mở miệng quý vị ơi đừng ngậm miệng lại chúng ta cần có đôi tai để lắng nghe tiếng của thánh linh và mở miệng ra nói những lời thánh linh cảm động mình phải mở miệng ra thì lời mới được đến với người nghe amen người nào mà chỉ gặp có một lần học trong giây lát thôi ít nhất thì nói câu chúa ban phúc cho anh thì người ta nghe chúa ban phúc cho anh là còn lạ vậy từ bé ăn giờ chả ai nói chúa ban phúc nếu mà quý vị sinh sống ở những nước cơ đốc giáo như là Philippines hay là Anh hay Mỹ thì cái câu đấy là câu rất bình thường giống giống như câu cửa miệng ấy nhưng nếu mà mình sống ở đất nước Việt Nam mà mình uh, ra ngoài đường mà ra ngoài hàng mà mở miệng ra nói rằng là Chúa ban phúc cho anh ấy, thì lạ lắm ở trong mỗi thánh chúng ta nghe thường xuyên thì chúng ta thấy bình thường nhưng mà ra ngoài rất lạ đấy à, thế thì thế thì đến khi mà người ta biết à thì câu này cũng là Chúa rồi thế thì nếu đâu có một người nào để hỏi có thể đấy không người nào theo Chúa tôi muốn tìm đến nhà thờ à đấy đây phải chỗ nào đấy là cái đơn giản nhất nó có khi là người ta đi suy ngẫm cái câu của mình mà người ta đi chúa sáng tiên có người nói chúa ban phúc cái người đối với người Việt Nam của chúng ta người ta tin vào cái chữ duyên vì đến từ cái khái niệm của Phật giáo duyên duyên là gì duyên tức là cái định phận mà mà trời mà mà một đấng siêu nhiên là đã, định từ trước rồi thế cho nên là khi người ta cứ nghe buổi sáng nghe một lời chúa ban phước tự nhiên buổi tối lại nghe một cô khác chúa ban phước thì hôm sau lại nghe một người ông khác nói chúa ban phước tối hôm sau lại nghe lời chúa ban phước Ủa, có khi xuyên với chú ấy nhỉ <laughs> người việt nam của chúng ta tin vào khái niệm duyên duyên mà Đây, giờ hôm sau lại gặp một người khác một người bạn này tự nhiên lại làm xin vào trong mới lại làm cùng với những người cơ đất anh chị em thấy không đôi khi ấy, mình cứ nghĩ rằng là một mình mình phải làm hết mọi cái thôi mình đã làm đã đã nói về chúa cho người ta là người ta phải tin là phải vào hội thánh của mình cơ mình phải chăm sóc thôi đôi khi thì điều đó là tốt nếu mà mình làm được nhưng không phải luôn luôn như vậy việc của mình làm là vâng lời Chúa gieo nói bây giờ họ chưa tin một người lúc nào đó một người khác nói về Chúa thì họ sẽ tin họ mở lòng ra lời Chúa những cái quan trọng nhất là chúng ta phải mở được cái miệng nói cái gì cũng không ngại ngùng nhưng mà nói về Chúa mà ngại ngùng thì là mình có vấn đề cơ đốc nhân là nói về Chúa không ngại ngùng đấy là tự nhiên của một cơ nhân mà học sinh thì nói về toán lý hóa ban sử địa gặp thầy giáo tiếng anh thì chỉ để trích nói tiếng anh mà gặp mấy ờ, nhà thơ thì suốt ngày thơ đó gặp mấy nhạc sĩ thì suốt ngày ca nhạc chống hát đó. chuyện đấy là chuyện bình thường gặp cơ đốc nhân thì phải nói về chúa quý vị cứ ngồi với mấy nhà thơ sao suốt ngày thơ rằng quý vị ngồi với mấy người mà học nhạc thì sao suốt ngày nói về âm nhạc rồi nhạc cụ này nhạc kia nốt này nốt kia người khác nghe đau đầu nhưng mà quý vị là cơ đốc nhân mà không nói về chú là quý vị vẫn bình thường vì tự nhiên của mình là cái gì đấy trong lòng mình sẽ tuôn ra hay là mình là có đốc nhân mình sẽ phải nói thành chúa giêsu cho người khác amen anh chị à amen hallelujah quý vị biết khi tôi đi taxi ờ, đi taxi về đây á đi người không không có cái gì rồi anh chờ tôi đi chờ tôi chờ một phút tranh thủ đi vào lấy quyền chúng ta lớn năng đặt anh chờ tôi nhưng mà mình không mang gì thôi mình nói được về chúa rồi tốt tranh thủ ngồi mấy năm 10 phút từ đây lên sân bay ngồi mặt sân bay taxi là đã nói được về chú cho anh rồi gặp một người và tặng một người mất đường quý vị có biết không ở Brunei nơi mà tôi mới đi về nói về Chúa Giêsu và tặng chứng đọc đơn sách cơ đốc nói chung nhé bị bắt bỏ tù còn ở Malaysia là đất nước Hồi giáo truyền đạo cho tất cả các tôn giáo ngoại trừ người Malai anh có thể truyền giáo cho người Phật giáo cho người Hindu nhưng mà anh đọc người Malai sẽ bị bắt bỏ tù ở Việt Nam cách đây một ít năm phát chứng đạo đơn công an bắt Em hỏi tại sao bắt bởi vì chứng sách của anh không có nhà xuất bản bây giờ tất cả các sách đều có nhà xuất bản hết anh chị em tự tin cầm ra mà phát ai gặp hỏi gì bảo sách có nhà xuất bản được còn cho quyền tặng và được quyền bán quý vị tặng cho nó đơn có ai bắt quý vị bỏ tù không quý vị nói với chúa giêsu có ai bắt quý vị bỏ tù không hãy nắm bắt cơ hội này không nó sẽ qua đi hãy nắm bắt cơ hội trong khi đất nước của chúng ta còn được tự do để giao chuyển cánh cửa một khi cánh cửa đóng lại thì lúc đấy có cố gắng cũng không được cơ hội Chúa cho Việt Nam của chúng ta rất lớn nhưng nếu mình không nắm bắt thì một lúc nào đó cơ hội qua đi các bạn mình sẽ rất tiếc đấy sẽ cực kỳ là tiếc nuối đấy anh chị em nắm bắt lấy cơ hội đấy ngay bây giờ mở miệng ra nói vấn đề bên cạnh mở miệng ra mở miệng ra Matthew đoạn 5 câu số 2 Chúa Giêsu làm gì? Matthew đoạn 5 câu 2 Ngài bèn mở miệng ra mà truyền dạy Chứ Ngài cũng lặp miệng lại đó mà mình phải tự hiểu chứ Muốn muốn muốn biết thì tự cũng đi tìm hiểu Thế thế mà Mình suy nghĩ như vậy là sai rồi Anh muốn tìm hiểu thì tự cũng đi tìm hiểu Không, Ngài mở miệng ra để giảng thế bạn quan Ethiopia nói là chẳng có ai nói làm sao tôi hiểu được Ephesos đoạn 6 câu 19 Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành Phaolô xin hội thánh điều gì xin Chúa à, hội thánh hãy nhớ cầu nguyện cho tôi để khi tôi mở miệng ra thì Chúa ban cho tôi tự do để bày tỏ lẽ mầu nhiệm Phaolô biết lẽ mầu nhiệm nhưng ông phải mở miệng ra nói thì những người thì mọi người mới biết được lẽ mầu nhiệm của Chúa và để ông có thể được tự do mở miệng ra thì hội thánh cầu nguyện cho ông cần vâng, đây là cũng là một điều để nhắc nhở cho hội thánh trách nhiệm của hội thánh là cầu nguyện cho những người già để họ có thể giao giảng lẽ thật của Chúa cho hội thánh của Chúa điều thứ tư sau khi chúng ta nói xong rồi thì mình sẽ làm gì không cần chờ mục sư đến để cầu nguyện tiếp nhận mà mình sẽ hướng dẫn họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa này Matthew đoạn 10 câu số 12 Khi vào nhà nào hãy cầu bình an cho cho nhà đó Không cần phải cho kết nối với mục sư để cầu nguyện Mình có thể cầu nguyện chúc phước cho nhà đó Chúa bảo và các môn đồ đi vào nhà nào hãy cầu bình an Tất cả các nhu cầu của họ mình có thể đáp ứng về những nhu cầu của mình trong khả năng của mình Matthew đoạn 10 câu số 7 câu số 9 Khi đi đường hãy giao giảng rằng nước thiên đàng đã đến gần rồi hãy chữa lành cho kẻ đau khiến sống kẻ chết làm sạch kẻ phung trừ các quỷ các ngươi được lạnh không thì hãy cho không vậy chúa giêsu dạy chúng ta điều gì đáp ứng nhu cầu <laughs> nhà anh có ai đau ốm không đừng khuyên người ta đi bệnh viện bởi vì đương nhiên ngày ta sẽ đi bệnh viện rồi không cần phải mình khuyên nếu có khuyên ta đi bệnh viện thì bình thường quá nó không phải là sai nhưng mà nó không có gì đặc biệt điều đây tôi không để cho có vấn đề gì không điều này chúng ta công nhận cho khi phép lạ xảy ra thì người ta tin Chúa càng mạnh mẽ hơn anh chị em ạ nên Chúa Giêsu bảo không phải chỉ nói nhé Chúa Giêsu sai các môn đồ đi giải quyết những cái nhu cầu thực tế ai có bệnh tật rồi nguyện. Amen Amen Hallelujah trong tất cả những chuyến truyền giáo <coughs> tôi thấy một điều là ta xảy ra rất nhiều càng đi phép lạ xảy ra càng nhiều nên phép lạ mình chưa bao giờ nghĩ ra được có những lạ mình chưa bao giờ nghĩ ra được mà chúng là khi mình nắm đặt tay cầu nguyện đến người ta chỉ chia sẻ không cần mình sợ đặt tay người ta không được lành người ta có bệnh chỉ đi khuyên đi bệnh viện thôi thì quyền năng của chú không thể được thể hiện một cách đầy đủ và đức tin người ta không được gây dựng anh chị em ạ mạnh dạn đặt tay cầu nguyện Chúa sẽ làm Có những cái làm mình không thể nghĩ được Lần đầu tiên tôi cầu nguyện cho một người mù mắt được thấy Ở là Myanmar Tôi không nghĩ ông ấy sẽ thấy Sau khi ông ấy thấy được tôi lại đủ đức tin cầu nguyện đặt tay tiếp Lại một người khác mù mắt Chỉ có cái tài, chứ thôi, người đến tay và người ngoan, người đến tài Đến tài sau khi cái vụ thiên tai thì bắt đầu cầu nguyện cho người mù mắt ở bà này mình làm sao mình không sợ lắm sợ cầu nguyện nó không được lành số hổ lắm tôi cầu nguyện cái gì thì bệnh tật ở bên trong nếu không được lành thì đỡ gì thế đỡ số hổ mình đặt tay vào chữa lành chúa chữa lành khá là hallelujah cho nên là cái việc của mình cứ đặt tay lành không phải việc của họ với chúa mọi người đặt tay xong rồi đi về vẫn bệnh bệnh tật bảo sao vậy khi cầu mục sư cầu nguyện ông thiên thiên thì không có biết việc của tôi cứ đặt tay này vậy rồi mà rất nhiều rất nhiều bệnh tật trong chức vụ của tôi thì có một cái loại mà tôi chưa kinh nghiệm đó là chết sống lại nhưng mà thì em có tin em có thể sử dụng chúng ta để cầu nguyện về chết sống lại không Chúa Giêsu đấy là một phần trong việc mà Chúa bảo các môn đồ hãy đi chữa lành cho người bệnh này làm sạch kẻ phung khiến kẻ chết sống lại và trừ các quỷ chứ đâu có phải chỉ là mỗi mỗi uh, bệnh tật đâu Chúa gọi là bằng tuần sau cứ đi có người nào không đưa đấy <laughs> việc đầu tiên là phải gia đình người chết là phải tin đã nhất người ta tin người ta mới đưa mình đến đưa đến đây để cầu nguyện mà người ta đã tin ờ, gia đình người ta mà đã tin đưa đến đây thì mình chưa cầu nguyện chúa đã kiến là sống lại à, à? quý vị có tin không amen không đặt xong mời cô chồng đặt tay trước để thằng amen to nhất mời đặt tay trước <laughs> hallelujah mọi việc đều có thể được cho người nào tin amen cho nên là ngoài việc chúng ta mở miệng rao giảng phúc âm thì chúng ta cần phải cầu nguyện để phép sẽ. Rồi sau đây tôi sẽ chia sẻ cho các quý vị các cái phương pháp để chúng ta làm tập. Phương pháp đầu tiên là phương pháp của người đàn bà Samari. Giang đoạn 4 câu số 39 Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ gì? Nhiều người ở Samari tin Chúa Giêsu vì cớ gì? Vì cớ lời người đàn bà này đã làm chứng để Ngài Vậy thế nào là làm chứng? Mình nhìn cái gì mình nói lại cái đấy Mình nghe cái gì mình nói lại cái đấy người đàn bà Samari này có phải là một nhà truyền giảng phúc âm không bà có phải là mục sư không nhưng bà này được rất nhiều người đến với Chúa khi bà nói thì Chúa làm việc trong lòng của người nghe để cho nên cách đơn giản nhất đây ai cũng thể làm, được đó là chủ nhật này quý vị nghe mục sư giảng cái gì nhà nói lại chủ nhật đến không hàng xóm bà Đã. Dạ. tôi cũng nói về Chúa Thanh anh ngồi đây tôi nói về Chúa Thanh mà sai nói nhiều về Chúa thì mục sư mới bảo là bây giờ nghe cái gì nói lại cái thế bây giờ thôi thành thực hành thực hành là, là mục sư nói mà là chữa bạn à, phương pháp thứ hai đó là phương pháp của anh rê Giang đoạn 1 câu 40 41 trong hai người đã nghe điều Giang nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó một là anh rê em của Simon Peter trước hết người gặp anh mình là Simon thì nó rằng chúng ta gặp đấng Messi nghĩa là đấng Christ người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu rê dẫn Simon đến cùng anh lê lúc này đã nhà truyền giảng chưa chưa mới mà mới tinh vừa gặp chúa cái đã đến đã bảo mấy simon là tôi gặp chúa bây giờ rất anh đến để gặp chúa đây là Này, cái phương pháp đấy nhá có mồm tốt à có nhiều người mà không biết nói nào quý vị không biết nói mời những người biết nói đi cùng quý vị không biết nói mời đến hội thánh quý vị không biết nói gửi những clip gửi những video nói về Chúa cho người đó đấy là phương pháp rất đơn giản thứ ba là phương pháp của Paulo Paulo làm gì đối với có hai đối tượng thứ nhất là đối tượng người Do Thái và thứ hai là đối tượng của người Ba đối với người Do Thái thì ông biện luận ông đến nhà hội để biện luận trong công vụ lần 9 câu số 20 người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời bởi vì đối với những người Do Thái thì họ biết tin chữ ước nhưng họ không tin Giêsu là đấng Messiah cho nên ông biện luận lý luận nói ngược nói xuôi nhưng mà đối với người ngoại bang thì ông không lý luận như thế ông không biện luận ông không lý luận kiểu giống như người con này người ta xem trong công vụ đoạn 17 câu 23 vì khi ta trải khắp thành các ngươi xem xét khí vật các ngươi thẩm vượng thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng thờ chúa không biết vậy đấng mà các ngươi thờ không biết đó là đấng mà ta giao giảng không đối với những người do thái thì ông biện luận lý lẽ sử dụng kinh thánh nhưng mà đối với người không biết kinh thánh thì ông không có sử dụng những cái lý luận của kinh thánh để nói mà ông sử dụng những cái lý luận thông thường để nói các bạn khác quý vị thờ thần không biết mà thần không biết đấy chính là đấng mà tôi đang giao giảng thế thì người việt nam chúng ta thờ ai mà quen thuộc thờ ông trời mình nói ờ, ông trời mà ông trời mà quý vị kêu cầu chính là chúa mà tôi đang thờ phụng nhưng mà mình cũng phải khôn ngoan gần đây có cái vụ hội thánh đức chúa trời mẹ đấy ạ cho nên cái từ hội thánh đức chúa trời đã bị kích được sau khi nhà nước đăng tin một loạt hội thánh đức chúa trời này, thì mình tránh cái từ mà làm cho người ta cảm thấy hiểu lầm và kỳ phương pháp thứ nhất đó là phương pháp người đàn bà Samari nghe gì nhìn thấy gì nói lại cái đấy phương pháp thứ hai phương pháp của anh rê đưa người khác đến gặp Chúa Giêsu gặp những người nào đó để có thể nói đến Chúa phương pháp thứ ba phương pháp của Phaolô đối với người Do Thái trong bệnh luận đối với người ngoại bang không biết gì về kinh thánh thì ông lấy những cái quen thuộc của họ để mà chia sẻ nhau và bất cứ một phương pháp nào chúng ta có thể nghĩ ra để chinh phục được những người từ mất về với Chúa Corinto thứ nhất đoạn 9 câu 22 chúng ta cùng nhau chúng ta câu thánh này Tôi ở người yếu đuối với những người yếu đuối hầu cho được những người yếu đuối Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứu thế nào Paulo nói rằng tôi ở với mọi người thì tôi trở nên giống như mọi người để cứu mọi người quý vị sẽ nhìn thấy những lịch sử của các giáo sĩ người ta đi đến đâu người ta hòa nhập Việt Nam đi đến Việt Nam ngày xưa người ta cũng mặc cái áo của người Việt Nam cũng đội cái khăn và là khăn gì quý vị khăn xếp ở trên đầu mấy giáo sĩ phương Tây đi đến Trung Quốc cũng gọt đầu cạo đầu giống như thời kỳ của nhà Thanh cũng tập ăn đũa và học nói tiếng Việt Nam quý vị thấy nên alo nói tôi trở nên mọi cách đối với mọi người đều cứu được không bất cứ người nào để chúng ta có thể sử dụng phương tiện nào ngày nay thì phương tiện internet là là dễ nhất facebook youtube các sách tính đạo đơn rồi những việc làm lành vân vân tất cả những phương tiện thì chúng ta có thể sử dụng để làm việc lành chúa và internet là một trong công cụ hữu hiệu nhất và nhanh nhất một phát mình có thể đi năm sáu bảy chục người thậm chí rất nhiều người có một số điều cần lưu ý trong khi chúng ta đi chia sẻ về Chúa cho người khác là như sau ở đây đều đều thật sự phải đáng lưu ý đó là chúng ta có thể nói về sự khác biệt giữa niềm tin của mình và niềm tin của người khác nhưng không lên án tôn giáo của người khác quý vị lắng nghe chúng ta có thể nói lên sự khác biệt giữa niềm tin của đạo cơ đốc và các tôn giáo khác nhưng tuyệt đối không công kích tôn giáo của người khác tệ nhất là nói tôn giáo người ta là thờ ma lại quỷ là phỉnh báng tôn giáo của người khác quý vị có biết điều này không mặc dù bản chất của nó trong kinh thánh nói rằng là khi người ta không thờ phượng chân thần là bàn tay của ma quỷ ở trong đó nhưng Paulo khi đến giao giảng cho những người ngoại bang ông có nói là quý vị đang thờ ma lại quỷ không ông nói quý vị tôi đi khắp nơi tôi thấy quý vị không một thờ một cái vị thần không biết thần không biết đấy chính là đấng mà ta đang giao giảng rất là khôn khéo đúng không cũng ông bà ma quỷ ở trong đấy đấy ăn đồ cúng là ma quỷ đầy với nó nhập vào người chết đấy làm cho người ta sợ hãi gieo rắc vào nỗi sợ hãi việc của chúng ta là giao giảng phúc âm thế nào là sứ điệp phúc âm sứ điệp phúc âm là ăn năn tội lỗi tin nhận Chúa Giêsu trở lại với đạo đó là sứ điệp phúc âm chứ mình đi giao giảng mình tránh những cái cách nói để làm cho người ta cảm thấy là mình đang phỉ báng tôn giáo của họ đặc biệt có một số người từ Phật giáo hay từ các tôn giáo khác cải sang đạo Chúa thì mình càng cần phải khéo léo đối với những người bạn và những người thân trong gia đình trước mặt mình họ nghe nghe đằng sau họ nói vào cái thằng này cái con này bây giờ theo đạo là bây giờ là quay sang phỉ báng đạo khác thì chúng ta làm ta làm của họ đóng trở lại mình được nói về sự khác biệt nhưng không được phỉ báng tôn giáo khác và một cái điểm tránh nữa đó là tân bốc tôn giáo và hội thánh của mình của đạo chúa rồi Năm number ngoan đạo chúa là số một đạo chúa là là thứ nhất đạo chúa là văn minh lịch sự đạo chúa là là, là cái gì tất cả tất cả những điều tốt đẹp mình nói về đạo chúa thì dù nó có thật đến mấy thì người ta cũng sẽ nghĩ rằng à anh theo đạo nào anh tự nói tốt về đạo đấy ngày xưa anh theo đạo phật thì anh cũng nói tốt về đạo phật đấy thế thế bây giờ anh theo đạo chúa thì anh phải nói về nói tốt về đạo chúa là chuyện bình thường chứ thế ngày mai anh theo đạo hồi sang này cũng này nói tốt về đạo hồi cho mà xem cho nên không nói không cần khoe về tôn giáo của mình mà chỉ cần nói về chúa giêsu thôi nói về chúa giêsu đấng đến tha thứ tội lỗi đến cứu rỗi tội lỗi. mà cũng không cần khoe về hội thánh của mình hội thánh của tôi có tư cách pháp nhân hội thánh của tôi lớn lắm hội thánh của tôi dâng hiến nhiều lắm hội thánh của tôi và không có phục vụ gì cho công tác truyền giảng phúc âm mà khi người ta đến người ta sẽ mong đợi ờ, không được như thế người ta sẽ thất vọng Amen anh chị em dạ. Đôi khi thì chúng ta phải cẩn thận là đừng lấy câu chuyện làm quà Khi chúng ta giao giảng phúc âm Mình có thể kết nối nhưng rất là héo néo Kết nối bằng những câu chuyện nhẹ nhàng Chuyện gia đình, chuyện gì đó nhưng rất cẩn thận khi chúng ta nói về các tôn giáo khác và nói về tôn giáo của mình người ta khi chúng ta đến là người ta đã có một cái tâm thế phòng bị rồi à, tụi tin lành mà đến là mình phải phòng kiểu gì chúng nó cũng truyền đạo người ta đã mang cho mình một cái tâm lý đấy thôi quý vị biết không cho nên điều mà chúng ta nói là nói về phúc âm nói về Chúa Giêsu đừng nói về bản thân đừng nói về hội thánh đừng nói về giáo hội của mình nói về chúa giêsu đấy là điều mà chúng ta cần phải vì để đưa ra những cái ra đi để giáo truyền cùng nhau để gieo những hạt giống đức tin vào trong những linh hồn hư mất để sự cứu rỗi của ngài có thể đến với các bạn hãy đưa cao tay này cầu nguyện cho thành phố của chúng ta đang sinh sống cầu nguyện cho nơi mà chúng ta đang sinh sống để phúc âm của ngài được lan tỏa bao phủ khắp nơi mà chúng ta đang sinh sống hãy chúc phước cho thành phố của chúng ta hãy nhân danh Chúa Giêsu mà chúc phước cho thành phố của chúng ta nước của chúng ta công nguyện để 54 dân tộc 60 63 tỉnh thành sẽ được biết đến Chúa và thuộc về Chúa nguyện cho đất nước của chúng ta cầu nguyện cho sự phấn âm trên đất nước Việt Nam cầu nguyện cho cả những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài sẽ được biết đến Chúa Giêsu về với Chúa rồi chúng con phải trả bất cứ một giá nào để cứu những linh hồn mất bệnh nhà Chúa đã bỏ đi tất cả mọi sự để đến thế gian này mặc lấy hình thể con người thấp kém mang đến tội lỗi của cả nhân loại này chịu chết trên cái thập tự để mua chuộc tội lỗi chúng con ngài đi từ làng này đến làng khác để giao giảng phúc âm ngài sai các môn đồ đi khắp nơi để giao giảng phúc âm và chúng con ngày hôm nay là kết quả của công lao như thế khác Chúng con cầu nguyện để Ngài làm nóng cháy chúng con để hôm nay Chúa Chúa sẽ ra khắp nơi trên đất nước Việt Nam và trên thế giới này để rao giảng để cứu linh hồn những con người Việt Ngài Chúa. You.